Hello, xin chào tất cả em đã quay trở lại với kênh Dũng Soi Kèo nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo vào đầu tư thì ở ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em hai trận đấu đó là Chelsea đối đầu với Victor cùng với là Man City đối đầu với Leicester City thì ở hai trận đấu này mình đều cho anh em mã kèo tài thì ở à, hai trận đấu này đã nổ cùng với đó là ở trong nhóm của mình thì anh em có thể thấy ở đây ngày hôm qua mình có cho anh em uh, trận đấu đó là Aston Villa đối đầu với à, Newcastle và mình đã cho mã kèo à, tài 2.25 cùng với đó khi mà trận đấu được diễn ra khoảng 15 à, phút mình đã cho anh em thêm một má nhồi đó là nhồi Aston Villa và đã ăn trọn vẹn hai má này khi mà trận đấu này có tỷ số là 3-0 nghiêng về phía Aston Villa cũng với đó ở trong nhóm mình mình có cho thêm một má nữa đó là Sheffield đối đầu với uh, Cadiz ở trong giải đấu uh, Championship của uh, nước Anh thì uh, má này mình đã cho anh em là má tài 2.25 cùng với đó ở trong trận đấu này tỷ số đã là 4-1 và đang uh, thêm được cái má này nữa thì chúc mừng những cái anh em ở trong nhóm của mình cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong cái thời gian qua đã ăn trọn vẹn được những cái má kèo ngày hôm qua còn đến với video ngày hôm nay thì mình nhận định cho anh em một trận đấu ở trong uh, khuôn khổ ngoại hạng Anh đó là Leeds United đối đầu với Liverpool. Lượt trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 18 tháng 4 trong khuôn khổ vòng 31 giải đấu ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra tại sân nhà của Leeds United tại sân uh, à, Road. Vậy rằng ở trong trận đấu này đội bóng nào sẽ giành chiến thắng cùng với là 3 điểm trọn vẹn tiếp theo thì mời anh em đến video nhận định ngày hôm nay của Dũng. Và trước khi mà bước tới video nhận định ngày hôm nay thì anh em cùng mình uh, xem qua kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này thì với kèo nhà cái mà đưa ra cho trận đấu giữa Liverpool đối đầu với Liverpool thì anh em có thể thấy là kèo nhà cái đưa ra mức là Liverpool chấp 0.75 bỏ 1 vào Liverpool sẽ ăn được 0.86 à, cùng với đó là bỏ 1 vào à, Liverpool thì sẽ ăn được 1.06 à, còn kèo tài xỉu thì đang được niêm yết ở mức 3 hòa khi mà bỏ à, một vào kèo tài sẽ ăn được 0.93 cùng với là bỏ 1 vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.97 trận đấu chưa được tiến ra nhưng mà trên trang đang có một số kèo khác như là kèo tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, hiệp 2 cùng với là ờ, cược chấp uh, toàn trận tổng số bàn thắng, uh, bàn thắng đầu cuối, bàn thắng lẻ chắn, giữ sạch lưới và cùng với đó là tỷ số cách biệt và một số kèo như là kèo thẻ và kèo góc thì những cái kèo đấy khi mà trận đấu gần diễn ra này sẽ được nhà cái đưa ra ở trên trang này và anh em nào muốn có một trang chơi uy tín cùng với là một uh, cách chơi mà mình có thể tự do ra vào các kèo chứ không phải là thông qua cái qua cò gì hết để rồi để mất like mất phí thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số zalo cũng với là tele mình đang để trên màn hình a còng chúng sẽ kèo thì mình sẽ đưa ra cho anh em một trang chơi uy tín cùng với là những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn còn đến với video nhận định hôm nay thì anh em cùng mình xem qua các thông tin liên quan đến trận đấu như em có thể thấy ở trên màn hình thì uh, về lịch sử đối đầu của hai đội bóng thì uh, đang có được sự ủng hộ từ lịch sử đối đầu đối với Liverpool khi mà trong 29 trận đối đầu thì Liverpool thắng tới 18 trận, cùng với đó là có 7 trận thua và có 4 trận hòa. Còn xét về phong độ gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy về phía đội chủ sân Leeds thì đang có phong độ hiện tại khoảng 42% trong khi mà 6 trận đấu đầu à 6 trận đấu gần đây nhất thì có hai trận thắng, 3 trận thua cùng với là một trận hòa. Trận thua gần đây nhất là khi mà đối đầu với Crystal Palace ở lượt trận ngày 9 tháng 4. Còn về phần sân Liverpool thì đang có phong độ hiện tại khoảng 33% khi mà có cho mình hai trận hòa, ba trận thua cùng với là một trận thắng. Còn về bảng xếp hạng của hai đội bóng hiện tại thì anh em có thể thấy ở đây thì uh, Liverpool đang có cho mình vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau khi mà trải qua 29 vòng đấu và có cho mình uh, à, 44 điểm, đang còn cách biệt với uh, vị trí thứ 5 là Tottenham với khoảng 9 điểm. Còn về phần sân Dylan Tuyết thì đang có vị trí thứ 16 khi mà trải qua 30 trận đấu thì uh, chỉ có cho mình 29 điểm và để bị thủng lưới lên tới 54 bàn và chỉ có 39 bàn thắng và đội bóng này chỉ còn cách uh, với nhóm cầm nền đỏ hiện tại khoảng uh, vẹn hai điểm số mà thôi nếu mà cái phong độ hiện tại của họ không thể thay đổi thì uh, cái việc mà rớt hạng là một điều khá là bình thường còn về phần uh, các cầu thủ và đội hình dự kiến cho đội uh, trận đấu này thì anh em có thể thấy đây là phần sân Liverpool sẽ sử dụng cho mình đội hình 4-3-3 để đối đầu với uh, đội hình 4-2-3-1 của thầy trò xavi garcia thì ở phần sân đội chủ sân Leeds United thì đang có hàng công cao nhất đó là Bamford thi đấu ở hàng tiền đạo trong trận đấu này cùng với là ba tiền vệ đó là Simitera, Aronson cùng với là Harrison. Còn về phân sân với đội khách thì sẽ gồm có ba tiền đạo đá cao nhất đó là Mohamed Salah, Koki Gakpo cùng với là Darwin Nunes và ba tiền vệ sẽ được thi đấu ở trong trận đấu này thì đó là Henderson, Fabinho cùng với là Alcantara đến với phần mà các cầu thủ dự kiến không thể tham gia được trong trận đấu này thì anh em thấy đây là phần sân phía Leeds United đây gồm có ba cầu thủ dự kiến là không thể tham gia được đó là Toilet Adam Dallas cùng với là Maximilian Gober dự kiến là sẽ không thể tham gia được còn về phần sân Liverpool sẽ có tới ba cầu thủ dự kiến không thể tham gia được do chấn thương đó là Bacetic, Naby Keta cùng với là Kevin Ramsey và hai cầu thủ nghi ngờ đó là Konate cùng với là Alisson còn về phần thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì như em có thể thấy ở đây là trong uh, ờ, 10 trận đối đầu gần nhất của Leeds United thì uh, có tới một trận hòa, 3 trận thắng cùng với là 6 trận thua. Trận thua gần đây nhất là trận thua 5-1 trước Crystal Palace thì anh em có thể xem qua ở đây. Khi mà trận đấu này được diễn ra thì đội chủ sân Celtic đã đưa ra mức chấp là 0.5 và đã để thua kèo châu Á với tỷ số là 5-1 nghiêng về phía Crystal Palace. Và trong trận đấu này thì uh, đội chủ sân đã cầm bóng được 48% cùng với là Crystal Palace cầm bóng 52% và đã đâm được tới 5 bàn thắng vào lưới của Leeds United. Cùng với ở trong trận đấu này thì sẽ có 6 thẻ và à, 6 thẻ vàng cùng với là à, uh, 6 góc xin lỗi anh em còn à, một số trận thắng như là trận thắng à, 21 và trận thắng 42 thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu này ở trong trận thắng à, 21 trước à, Nottingham Forest thì anh em có thể thấy là đội chủ sân đã đưa ra mức chấp 0.75 và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 21 cùng với trận thắng 4-2 à, trước Wolverhampton thì ở trong trận đấu này anh em thấy là Wolverhampton đã đưa ra mức chấp 0.25 và đã để thua kèo châu Á khi mà Little United đã đâm vào lưới của Wolverhampton tới 4 trái còn một trận thua nữa là trận thua trước Arsenal ở lượt trận ngày mùng 1 tháng 4 với tỷ số là 4-1 thì anh em có thể thấy là Arsenal đã đưa ra mức chấp là 1.75 và đã thắng kèo châu Á khi mà có tỷ số là 4-1 nghiêng về phía Arsenal. Và bàn thắng được ghi đầu tiên ở, phút thứ 35 của hiệp 1 cùng với là 3 bàn thắng được ghi ở hiệp 2. Ở trong trận đấu này thì Arsenal được cầm bóng lên tới 67%, còn à, Leeds United chỉ cầm bóng được 33% mà thôi thì anh em cùng mình xem qua phong độ của Liverpool gần đây thì à, trong 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có 4 trận hòa cùng với là 4 trận thua và hai trận thắng. Trận thắng đậm nhất thì anh em có thể nói đến đó là trận thắng 7-0 à, trước Man United. Còn về phong độ gần đây thì anh em có thể thấy là trong à, vòng 5 trận 5 trận đấu gần đây nhất thì Liverpool chưa có một trận thắng nào cả và hai trận hòa gần đây nhất là trận hòa hai đều trước Arsenal khi mà trong trận đấu này Arsenal đã dẫn tới à, hai bàn thắng ở hiệp 1 và đội bóng này đã gỡ hòa ở ở hiệp 2 như à, công của Mohamed Salah vào phút thứ 42 cùng với là phút thứ 87 thì uh, do công của Roberto Firmino. Ở trong trận đấu này thì uh, Liverpool cầm bóng lên tới 59% và Arsenal uh, cầm bóng được 41%. Cùng với đó là có 9 phạt góc và 8 thẻ 8 thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu này con trận hòa không đều trước Chelsea ở lượt trận ngày mùng 5 tháng 4 thì anh em có thể xem qua ở đây thì à, trong trận đấu này Chelsea đã đưa ra mức chấp 0.25 với đội khách là Liverpool và đã để thua kèo châu Á. Và trong trận đấu này có khoảng 5 à, thẻ được đưa ra cùng với là 8 phạt góc. Còn về thành tích thi đấu ở sân nhà và sân khách thì anh em có thể thấy đây là về phần sân của Leeds United thì trong 5 trận đấu đầu à, ở sân nhà của mình thì đội bóng này có hai trận thắng hai trận thua và một trận hòa hai đều trước uh, Victor còn về phần sân khách Liverpool thì trong 5 trận đối đầu ở trên uh, sân khách thì đội bóng này có 3 trận thua và hai trận hòa trận thua đậm nhất uh, khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách thì uh, là trận thua trước Man City ở lượt trận ngày mùng 1 tháng 4 ở trong trận đấu này thì Man City đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 4-1. Cùng với đó thì trong trận đấu này có tới uh, 8 phạt góc cùng với đó là hai thẻ vàng được đưa ra. Vậy là còn thành tích thi đấu mà hai đội bóng này khi mà chạm mặt với nhau thì anh em có thể thấy ở đây là trong uh, à, 4 trận đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng thì uh, Liverpool thắng được uh, à, 2 với tỷ số cách biệt lần lượt là 6-0 cùng với là 3-0 và một trận thắng đó là trận à, thắng 4-3 còn về phần sân của Leeds United thì à, có một trận thắng à, 2-1 và một trận hòa trong à, 5 trận đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng thì anh em cùng mình xem qua ở trận đấu à, 6-0 Liverpool à, khi mà được thi đấu ở trên sân nhà của mình thì trong trận đối đầu này thì à, nhà cái đưa ra mức à, Liverpool chấp 0 à, 2.25 với tỷ lệ là 1 ăn 2.04 à, và trong trận đấu này thì có khá là ít thẻ được đưa ra đó là ba thẻ cùng với là bốn phạt góc và trận à, đối đầu gần đây nhất thì Liverpool đã thắng với tỷ số là 2-1 khi mà nhà cái đưa ra với mức à, kèo là Liverpool chấp 2 trái hòa và đã để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 nhưng phía phía liverpool United. Vậy rằng với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em xem như vậy cùng với là cái kèo nhà cái mình đã đưa ra thì uh, trong trận đấu này kèo nào sẽ là kèo sáng và kèo nào sẽ là kèo đáng để em có thể tham gia và đầu tư. Trong trận đấu này thì mình sẽ hướng cho anh em kèo là Liverpool chấp 0.75 khi mà cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng như em có thể thấy là uh, trong 29 lần đối đầu thì Liverpool thắng tới 18 trận đấu cùng với đó là gần đây trong ờ, uh, 6 lần đối đầu gần đây nhất của hai đội bóng khi mà được thi đấu ở trên uh, sân nhà của Leeds United thì uh, Liverpool đã có 4 trận thắng và hai trận hòa. vì vậy uh, Liverpool ở uh, trong trận đấu này là một uh, lựa chọn cùng với đó là một kèo khó có thể bỏ qua khi mà đưa ra với mức chấp là 0.75 con ve kèo tài xỉu thì như em có thể thấy là mình sẽ hướng cho tụi em là kèo tài 2.75 kèo tài 2.75 là mình đưa ra dựa trên cái phong độ thi đấu gần đây của hai đội bóng cùng với đó là sức mạnh tấn công của Liverpool và khả năng phòng ngự kém của Leeds United trong cái khoảng thời gian gần thì uh, mình tin rằng ở trong cái trận đấu này thì sẽ có ít nhất 3 bàn thắng được ghi cùng với đó anh em có thể thấy ở đây là trong 3 trận đấu gần đây nhất của Leeds United thì có tới uh, 10 bàn được ghi vào đội bóng này khi ở, à, ở trận thua 5-1 trước uh, Crystal Palace, trận thua 4-1 trước uh, Arsenal cũng với là trận uh, thắng 2-1 trước uh, Nottingham Forest ở lượt trận ngày 5 tháng 4 thì điều này mình chắc chắn ở trong trận đấu này thì uh, kèo tài 2.75 là một kèo rất là sáng cho anh em có thể tham khảo và đầu tư. Và đây cũng chỉ là nhận định sớm của mình về trận đấu này. Anh em đang xem video thì chỉ nên tham khảo ở những cái kèo này còn để nhận được các mã kèo chắc ăn hơn thì em hãy liên hệ cho mình qua số Zalo 0978103482 cùng với là tele a còng dũng soi kèo để mình có thể đưa ra cho anh em những cái mã kèo chắc ăn hơn khi mà trận đấu sắp được diễn ra khoảng 10 đến 20 phút thì lúc đó mình mới có thông tin chính xác cũng như là những cái thông tin liên quan đến trận đấu để ra đưa ra những cái mã kèo à, chắc ăn và ngon ăn cho anh em cùng với đó anh em nào mà chưa có một trang chơi uy tín còn đang chơi qua thầu qua cò để mất tiền like tiền phí thì anh em có thể liên hệ cho mình để mình có thể đưa ra một à, trang chơi cùng với là những cái má kèo ngon ăn cho anh em để tham gia đầu tư chứ anh em chơi qua thầu qua cò thì sẽ mất tiền like tiền phí còn khi anh em chơi trên trang thì à, anh em chơi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu chứ không mất một cái gì hết và đây cũng là video nhận định sớm của mình à, về trận đấu giữa Leeds United và Liverpool diễn ra vào ngày 18 tháng 4 chỉ mang tính chất tham khảo cho anh em và hẹn gặp lại các anh em vào video tiếp theo chúc anh em may mắn